嗯。 thank you Thank you. anh em Bây giờ chúng tôi đã lên đến cửa hang rồi Chúng tôi đi đến ừ. Đi vào trong hang này Chắc là khoảng 4 năm tiếng đồng hồ gì đó Bây giờ chúng ta đã lên đến trên cửa hang Và dạ, chúng ta mệt hết cả người rồi Anh em ạ Bây giờ chúng tôi sẽ ăn cơm ở trên này xong thì chúng tôi sẽ về nhà. Bây giờ ta đói hết rồi. Đi bốn năm tiếng ở trong cái hang này. Ở à. dưới cái hang này nó không lạnh mà nó nóng ướt hết cả áo anh em à. Bây giờ mình và cộng đoàn sẽ ăn cơm ở đấy xong thì chúng tôi sẽ về về nhà nhé. <laughs> Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Và nếu các bạn mà vừa mới đến chưa đăng ký ủng hộ mình thì mình xin các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho mình để mình có sức để đi tìm cái hàng tốt hơn cái này quay cho anh em mình xem trong năm mới này nhé xin cảm ơn các bạn nhiều lắm nó ta nói chế chế plata liền ơ chế ta tạo vốn à, nòng máu tài cái mạ một chế ở cho phong dư một trọc tủ nồi, tuần chỉ y nụ hú lúc khó chuồn đấy bên mạng chỉ chua họ Chúng mà đã chỉ thế ta kỳ này là chua chua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 Ủa nhà hở, chạy xuống tao luôn Gà nhà nào mày sao không? Hả? Gà nhà nào? Ừ, nó cứ nó gà đấy Nó gà rồi Ơ, chả Tao sẽ để tiền này nữa Bây giờ nào mà bây tuổi hết chưa bố tụi trông ngon Ừ Trông ngon một mùa mò cái ừ. cảm <laughs> làm đồng á giờ bây giờ bây giờ phân nhỉ chưa bây giờ mình nhựa tổ để chưa bị nó lão gì thì tiền nữa tổ thì chưa bị tiền hàng giống nào mà hay thì tiền thì hao cho phong dư nó chè bên nào phụ tạ nó chị, tôi không một chế ông chả chết hầu rồi tôi tôi ý nụ nào khóa chúa lọ thì à bên chỉ ít tăng sụp nào một một một một chân tàn tạo rồi ông chả tin là nó mà sẽ phú à mù mù giờ tưng tạt trọ rồi chứ à bây chúng nói lúc họ là chỉ tạo chứ à bây chúng đây mà lúc họ là tạo hẳn ngõ chả xin mà đó được ta chỉ mất thời gian 管理不足了。quả trắng thật ra họ có ăn cái mà nó luôn rồi nó ăn tại lan tại chung tại thành nó thật tại nó thành luôn rồi á nó ăn trời mấy em trong đấy đó ui có sao quá lâu đó nó làm nhiều hơn đúng không nào ừ bây giờ phải đem nó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

음, 너. nó móc tao mà với <laughs> tao một tí nữa chập dừa ngon giỏi quá rồi cái cưa đã đổ trời À, cái là từ giá mông đến 10, mông đến 18. 嗯，反正还留北航方路呢。嗯。我养当时弄弄在北航方路呢。那个，你不是找北青州站吗？嗯。你们去日本找那个。嗯。ăn vô mà chưa thì nói là có thể có nhiều có chuyện đọc của mùa dây của tôi tú xe của vô thể cho 要让我一种碰一些的，我那些的叫我呢，咋被母晒晒卡住啊？一努了咋路是很呢？哎，路是很呢，被了那树大里呢了，就被我到母贼了，一种碰一。 Ờ, ở ổn này sẽ đầy cho cụ cho mày không gì ổn này thức thân cả cụ thế mình chịu chậu cụ là trả lúc sẽ hở mò để khám mà lù ổn này sẽ đầy cho nữa và cụ cho mày không gì ổn nhiều khó tổ bảo cụ thật thơ giàu giờ hay tia nay tổ bạc cũ nó tháng này họ ba thân gà cũ thia bây giờ nay chỉ tàu ba nìa nó lò họ tháng này họ ba nìa tàu cũ thia ai cũng mua lũ ở nay sẽ đợi cháu nó ít chút không gì ấy nhị nó chỉ phải tin nó sụt tà lỡ chỉ bây giờ mù chơi là hãy thảo mô lù nó ta nhau dòng trâu bê y chồng không gì sợ đời trâu lũ chúng chia nó có bức phú từ ô giả từ lò yếu à? tàu dàn đời kia chỉ ta linh đỡ có bức phú từ yếu tàu chạy kỹ nó ca nhau dòng sao mồm mau mồm kình trâu lũ chúng chia nó nơ cháu phong gì Pesha đà mà trạc ca sinh chi của bị ra vi giàu sẽ à? đẩy nhau giàu dạ. một tỷ giờ cho nó có là ít